Bây chúng ta vào ví dụ số 1. Ví dụ một trong hình học đứng ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có đáy ABCD là hình vuông, cạnh AC bằng 8 cm, à, A phẩy C bằng 10 à, cm. Thể tích của khối hộp ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là bài toán cho bốn kết quả. À, chúng ta có hình vẽ. Đó. Để tính thể tích của khối hộp thì ta cần phải tính thể tích đáy nhân với chiều cao đó, đây là khối hộp chữ nhật rồi hộp đứng và ờ, đáy là hình vuông thì trước hết ta sẽ cùng nhau tính uh, diện tích của hình vuông ABCD ta thấy này hình vuông cạnh AC bằng 8 cm ta có nhá uh, ờ, ABCD là hình vuông thì cạnh AC sẽ bằng uh, cạnh AB nhân căn 2 đó suy ra cạnh AB sẽ bằng AC chia căn 2 và bằng 8 chia căn 2 8 chia căn 2 quyết trọng cm thì bằng 4 căn 2 đó cạnh AB bằng 4 căn 2 như vậy diện tích của ABCD diện tích đó là hình vuông đúng không 4 căn 2 tất cả bình phương thì uh, sẽ bằng đây 4 đây ta đưa vào trong đây 16 là 32 32 bình phương 32 cm vuông được chưa rồi à, tiếp theo chúng ta cùng tính chiều cao a phẩy ta xét tam giác A phẩy AC đó là tam giác vuông tại đỉnh A như vậy ta đã biết cạnh AC rồi đúng không cạnh A phẩy C bài toán cho bằng 10 cm thì uh, xét cái tam giác này để tam giác A phẩy AC là tam giác vuông tại đỉnh A ta à, vuông từ đỉnh A thì theo Pythagore ta dễ dàng tính được a phẩy bằng căn bậc 2 A phẩy bằng căn bậc 2 của A phẩy C bình phương trừ đi AC bình phương đó A phẩy C bình phương bằng 10 bình phương AC à, bài toán cho là 8 cm như vậy 10 bình trừ 8 bình thì cái này sẽ bằng 6 cm đúng không đó 6 cm thể tích A B A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy bằng à, chiều cao là A phẩy là 6 cm viết công thức rồi nhá A phẩy nhân với diện tích đáy diện tích của ABCD đó bằng 6 nhân với này 32 đó 6 x 32